Vậy nên em bao tan tích cho các bác ăn thua chảy hột Em sẽ thử, trước tiên em sẽ thử 5 châm cho các bác Này, 5 châm Thử luôn cả nắp chén hột Không hít Dọn đèn ừ, hột trong đó gọi đèn nha này hột trong vắt chưa còn về phần nước muối thì em xin phép được bỏ qua em xin phép được khất bởi vì là thời lượng video của nó cũng có hạn thôi và về cái cách chơi của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì khi đi chơi tài xỉu bịp các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình lên tài xuống xỉu theo ý muốn của mình và ngoài ra bộ hột này đi đều, tỷ lệ lên bảo rất là cao và đảm bảo với các bác các bác là không có chuyện là bệt cầu tài hay bệt cầu xỉu các bác nhá. Bây giờ em sẽ lắc thử một vài chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này. Đầu tiên là em sẽ lắc cho nó đi đều. Đây, bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ? Tài này. Xỉu này tài này xỉu này tài này đó vừa rồi là hột đi rất là đều chén tài chén xỉu đúng không ạ sau đây em sẽ giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ đang ở tài đúng không em xuống xỉu này xuống xỉu bây giờ em giữ xỉu này một xỉu hai xỉu ba xỉu trái này lỗi lỗi hơi nặng tay thì nó lên tài mất nhưng mà lại ra bão đó bây giờ nó đang ra bão tài rồi đúng không ạ ba xỉu rồi ra bão tài em giữ tài luôn cho các bác này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đó các bác thấy về cặp nhiều không ạ về cặp rất nhiều để chuẩn bị ra bão đúng không ạ bây giờ em lại xuống xỉu này đó xuống xỉu xỉu 10 các bác thấy sao ạ vừa rồi em đã lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác lắc có cả hột bão và hột đi đều tỷ lệ 5 năm thì khi nào mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách